nhưng hãy thật tỉnh táo bước đi trên chặng đường rạo rực, đầy ý nghĩa ấy. Có những điều nhất định bạn phải khắc cốt ghi tâm. Chính điều không biết. một Không biết trân quý, ôm cả núi vàng cũng sẽ không thấy vui. Vĩnh viễn thực ra là xa bao nhiêu. Qua bao nhiêu năm mới hiểu thì ra thế gian này thật sự vốn không có gì gọi là vĩnh viễn. Một quãng tình bạn rời khỏi rồi thì sẽ tản mất đi. Một quãng ái tình, buông tay rồi thì thành phai nhạt Hoa rơi, nước chảy đâu phải chuyện vô tình Người không thể ở lại rồi sẽ ra đi Người vốn dĩ không bao giờ đến Thì đợi chờ một kiếp cũng là khổ công, vô vọng Hãy trân quý những gì ở trong vòng tay Trước tầm mắt bạn Ai biết được sau một giây tất cả Có còn thuộc về bạn nữa hay không hai Không biết khoan dung Bạn bè dù nhiều cuối cùng cũng rời bỏ hết Nước trong quá không có cá, người quá xét nét thì không có bạn. Sao chỉ nhìn thấy cái gai trong mắt của người anh em, nhưng lại không thấy được cả cái xà trong con mắt của mình. Sống khoan dung không khó, quan trọng là bạn có đủ từ bi hay không. Từ bi cũng không khó, quan trọng là bạn có biết nghĩ cho người khác trước tiên hay không. 3. Không biết cảm ơn, dù xuất sắc hơn người cũng khó mà thành công. Uống nước không quên ơn người đào giếng, người trước trồng cây người sau hóng mát. Cá biết ơn của nước, chim biết ơn của gió trời, đó chính là cội nguồn của hạnh phúc vậy. 4. Không biết hành động, dù thông minh hơn người cũng khó thành tựu ước mơ. Những tri thức có được từ sách vở rốt cuộc vẫn chỉ là điều nông cạn. Muốn hoàn toàn hiểu thấu sự vật, hiện tượng thì cần phải đích thân thực hành, trải nghiệm Hãy nhớ rằng trường đời cho bạn những bài học quý báu và đắt giá hơn gấp trăm lần những trang sách. Khi giấc mơ được đưa vào thực tế, được thực hiện, nó sẽ trở nên thiêng liêng, cao cả hơn biết bao nhiêu. 5. Không biết hợp tác, dù cố gắng hơn cũng khó thành việc lớn. Có câu, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Có thể phát huy, tận dụng trí huệ và sức mạnh của mọi người thì không khó khăn nào ngăn cản nổi. Một bó đũa lớn thì chẳng sợ bị người ta bẻ gãy bao giờ. 6. Không biết tiết kiệm, dù kiếm tiền giỏi hơn cũng khó thành đại phú. Xem qua sử sách, những chuyện cổ nhân thì thấy thành công vì cần kiệm, bại vong vì xa hoa. Kiếm củi suốt 3 năm ròng, đừng nên đốt sạch chỉ trong một giờ. 7. Không biết thỏa mãn, dù giàu hơn cũng khó mà hạnh phúc biết đủ thì an vui không biết đủ thì mãi truy cầu nhọc tâm tổn sức đoán thọ yếu mệnh bệnh tật vây quanh một người cảm thấy hạnh phúc không phải bởi anh ta có được nhiều mà là bởi anh ta ít toàn tính 8. Không hiểu được đạo dưỡng sinh dù chạy chữa nhiều hơn cũng khó trường thọ chữa bệnh đã mắc không bằng phòng bệnh chưa mắc Thay vì bệnh nặng rồi mới lo chạy chữa, chi bằng lúc chưa có bệnh mà tìm hiểu đạo dưỡng sinh. Cái đạo dưỡng sinh lớn nhất không phải là tẩm bổ, an dưỡng mà chính là di dưỡng tính tình, tu tâm sửa tính, tích đức hành thiện. Khi an lạc từ trong tâm, sức khỏe cũng được vun bồi. 9. Không biết cuộc sống, sống càng lâu càng cảm thấy tẻ nhạt. Chí lớn không già theo năm tháng, chết đi vẫn là ma anh hùng. Đời người chính là một cuộc hành trình, quan trọng không phải là điểm cuối mà là phong cảnh dọc đường đi. Chính điều không thể một Có một thứ không thể lợi dụng, đó chính là thiện lương. Càng là người lương thiện, càng không phát giác ra dụng ý bất lương của người khác. Thiện lương là một tài sản quý báu. Nếu bị lợi dụng để đạt được mục đích bất hảo thì loại tài sản này sẽ khô héo, thậm chí biến mất. Một khi thiện lương bị thay thế bởi lạnh lùng, vô cảm thì người bị tổn hại sẽ nhiều đến chừng nào. 2. Có một thứ không thể lừa gạt, đó chính là tình cảm. Có thể đùa giỡn với bất cứ ai, bất cứ điều gì, nhưng đừng đùa giỡn với tình cảm. Đừng lừa gạt người khác khi họ đã trao cho bạn niềm tin là những người thật lòng tốt với bạn. Họ chính là phúc duyên của bạn, đừng để lỡ họ trong cuộc đời. 3. Có một loại tình cảm không thể đùa giỡn, đó chính là sự chân thành. Hẳn bạn đã nghe rất nhiều lần câu chuyện quen thuộc về cậu bé chăn cừu nói dối sói đến rồi. Lời nói dối, dù chỉ là bông đùa đôi khi cũng gây ra những thương tổn lớn vô cùng. Đừng bùa bẩn với tình cảm chân thành của người khác, cuối cùng chính là tự mình gánh lấy hậu quả. 4. Có một thứ không thể thiếu, đó chính là tình bạn ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài thì nhờ cậy bạn bè. Tình bạn này đẹp bởi theo hoa trên gấm, quý ở trao tặng than hồng giữa trời tuyết lạnh. Người không có bạn bè thì thâm hồn càng cỗi, gỗ đá biết bao. 5. Có một thứ không thể truyền tải bằng lời, đó chính là nỗi nhớ nhung. Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng, cho đến bây giờ chỉ còn lại đau thương. Nghìn vàng dù có mua được bài phú của Tương Như Đằng đẵng mối tình này biết ngỏ cùng ai 6. Có một thứ không thể tha thứ Đó chính là phản bội Những kẻ phản bội bạn bè Thường thường cũng đang tự hủy diệt bản thân mà không tự biết Nếu như có người phản bội bạn Bạn có thể tha thứ cho anh ta Chính là giống như chưa từng bị tổn thương vậy Nhưng từ nay trở đi đừng bao giờ tin tưởng anh ta nữa 7. Có một thứ không thể cứu vớt được, đó chính là tuyệt vọng. Tuyệt vọng nếu như phổi đi lớp bụi lạnh lùng thì lại đang ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng hung dữ, hoàn toàn là không có lý trí, hoàn toàn không thể lý giải. Một người một khi rơi vào trong tuyệt vọng thì anh ta sẽ không cần lo ngại chi nữa, thậm chí cũng sẽ không tiếc dùng đôi tay của mình xé nát trái tim đang bị tổn thương của anh ta. 8. Có một thứ không thể lãng quên, đó chính là lòng cảm ơn Cuộc sống cần một trái tim cảm ơn để sáng tạo Một trái tim cảm ơn cần dùng cuộc sống để vun trồng 9. Có một thứ không thể tham luyến Đó chính là danh lợi Đừng truy cầu danh và lợi Danh lợi là kẻ thù của tự thân Cam chịu làm kẻ an nhàn ngâm thơ trong vũ trụ Còn hơn làm quan lãnh bổng lọc trong trời đất Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Người thông minh có ba điều không bao giờ nói để tránh khẩu nghiệp. Người không biết nói chuyện thường gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, quan hệ xã hội. Nhưng người hay nói lời vô tội vạ, không phân phải trái, đúng sai có vẻ cũng không ổn lắm. Trước khi cất lời, có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng điều đó có đáng nói, có hại gì cho người nghe không? Hãy cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng khi chuẩn bị nói ra những điều này. 1 những lời tức giận với người nhà. Trong cuộc sống, ai cũng khó tránh gặp phải chuyện phiền muộn. Người ta trong những lúc bực dọc thường luôn không kiểm soát được cảm xúc của chính mình, nói ra những lời không nên nói. Nhất là những lúc ở cùng với người nhà, ta luôn phủ phàng, đôi khi là buộc miệng tuôn ra những lời oán giận. Rõ ràng trong tâm không hề nghĩ những điều ác độc đến vậy, nhưng ta vẫn chẳng thể kiểm soát được cái miệng của mình. Có người còn cảm thấy phải chọc giận đối phương thì cơn giận trong tâm mới nguôi đi được. Với người thân, chúng ta luôn khó nhẫn nhịn hơn cả. Khi mâu thuẫn với cha mẹ, có lúc vô tình ta buộc miệng nói đã biết thế sao bố mẹ còn sinh con ra ôi sinh con đâu phải là nghĩa vụ của cha mẹ trái lại nó là gánh nặng của chính tháng mang nặng đẻ đâu cha mẹ cấp cho ta một thân xác thịt một sự sống đầy họ nào có được điều chi. Đáng cay, vất vả mà nuôi ta khôn lớn, họ cũng chẳng trông mong gì ngoài việc ta được hạnh phúc, bình yên. Vậy mà ta có thể nói ra những lời đầy cạn tình, cạn nghĩa như vậy. Khi vợ chồng cãi nhau, hễ động một chút là có thể sỉ vả, tôi bị mù nên mới vớ phải anh, cô. Đến tối, mỗi người ngủ một giường, mấy ngày không nhìn mặt nhau, không khí gia đình căng thẳng, ngột ngạt. Những lúc chê trách con cái, theo thói quen ta thường mắng rằng Mày nhìn thử xem, con nhà người ta như thế nọ, như thế kia, lời nói ấy chẳng những không thể khiến trẻ tiến bộ, mà còn mài mòn sự tự tin của chúng, khiến chúng luôn mang mặc cảm là một kẻ thấp hèn đến suốt đời. Bị người lạ mắng chửi, tài chỉ tức giận nhất thời, cũng dễ quên, dễ bỏ qua ngay. Nhưng khi bị người nhà mắng giết, ngoài tức giận ta còn thấy đau lòng, những lời nói như dao nhọn xuyên vào trái tim ta và gây ra tổn thất không thể đáp bù. Thực ra, giữa người nhà là luôn có mâu thuẫn, bất đồng. Xử lý làm sao cho thấu tình đạt lý, không gây thương tổn cá nhân mà vẫn giữ được hòa khí mới là điều khó nhất. Lửa giận bừng bừng, giết móc mấy câu, căng thẳng không thèm nhìn mặt nhau thì chỉ là cách hành xử của kẻ thất phu mà thôi. 2 thổ lộ những lời tận đáy lòng với người mới quen biết. Có những lúc gặp phải áp lực quá lớn, không gánh chịu nổi, ta liền muốn bộc lộ, phát tiết hết ra và tìm một nơi để trút bầu tâm sự. Chính như nước lũ cần phải xả, ta cũng có những lúc muốn tìm người trò chuyện. Nhưng đừng quên rằng, nói chuyện cũng cần phải phân rõ đối tượng. Có thể ta vừa quen biết một người bạn mới, cảm thấy nói chuyện rất hợp, liền dốc bầu tâm sự với người ta, vội vàng chia sẻ hết thảy chuyện thầm kín, riêng tư. Nhưng chưa được bao lâu, ta phát hiện được thì ra người mà mình vẫn tưởng có thể trở thành bạn thân của nhau đây đã trở nên xa lạ. Ta sẽ cảm thấy vô cùng hối hận về những điều lúc đầu mình đã thổ lộ với người ta. Vậy nên đừng bao giờ vội vàng dốc bầu tâm sự với người lạ. Bởi vì những lời bạn nói không hẳn người khác thích nghe đã vậy, rất có thể họ còn cho bạn là kẻ nhiều chuyện. Phiền phức Ngoài ra, người mới quen biết, chưa rõ nhân phẩm tốt xấu, đã vội dốc bầu tâm sự, tri giao, rất có thể những điều bí mật của bạn sẽ bị tiết lộ và trở thành trò cười. Quá thân thiết với người mới quen, ấy là điều đại kỵ của bậc quân tử. Kết giao bạn bè, lòng không nên vội, lời cũng không nên nói quá nhiều. 3 nói xấu sau lưng người khác. Mấy người tụm lại cùng nhau thì thích làm gì nhất? Hẳn là tán gẫu. Trong lúc tán gẫu, thường sẽ vô ý nhắc đến một người nào đó, sau đó mọi câu chuyện đều sẽ xoay quanh cá nhân đen đuổi kia. Nói đi nói lại, bắt đầu nói xấu người ta. Trong khi cao hứng, lúc câu chuyện lên đến cao trào thì ai nấy đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng khi cuộc tán gẫu kết thúc chẳng ai nghĩ hậu quả sẽ thế nào. Nếu như bên cạnh bạn luôn có một người thích nói xấu sau lưng người khác, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chẳng phải người đó chẳng có tu dưỡng, không có khẩu đức hay sao? Bạn cũng sẽ không muốn kết giao với những người như vậy, e rằng trước mặt người khác họ lại cũng đơm đặt về mình. vậy trở ngược lại, nếu bạn cũng thích đặt điều sau lưng người khác, Ấn tượng mà bạn để lại trong tâm những người xung quanh cũng tệ hại như thế. Làm người nên phải quang minh lỗi lạc, tuyệt đối đừng đeo mặt nạ, trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Nếu như bạn có điều chẳng vừa lòng với ai đó, hoặc là nói thẳng trước mặt, hoặc là giữ ở trong lòng, tuyệt đối đừng nói xấu sau lưng. Nếu không muốn bị người khác giở trò xấu xí sau lưng, bản thân trước hết phải làm được điều này vậy. Ai cũng muốn được tôn trọng, ai cũng đều mong được người khác lý giải. Lăn lộn trong xã hội, ngoài miệng chịu chút thiệt thòi thì có làm sao? Nói chuyện không hề đơn giản chỉ là việc cử động cái miệng mà còn cần phải động não. Nói chuyện chính là một môn nghệ thuật. Bệnh từ miệng vào, hòa từ miệng ra, người muốn dưỡng lấy phúc khí cho mình thì đều nên học cách quản chế lời nói của mình. Trước khi nói hãy thêm một ý niệm cân nhắc đến người khác –